mình rửa tay các bạn nhé Đấy, cấp nguồn 12V này máy bơm này còi này Đấy, cảm biến này sử dụng cảm biến 10 cm 10 nhưng mà con này nó có thể lên được 15 20 cm Đấy, điều chỉnh cái biến trở này thay đổi thời gian này Đấy. Muốn dùng ờ, mạch muốn dùng nguồn 5V thì báo lại bên mình nha mình hiện tại là mặc định dùng 12 12V đấy lâu hơn này xuôi kim đồng hồ đấy lâu hơn rồi ok